biết yêu là sai biết yêu sẽ nhận những đắng cay biết sai vẫn yêu cô lao vào yêu để rồi nhận được chi bấy nhiêu một lần yêu trăm lần đau để rồi té xuống vực sâu con tim tôi giờ đây dưỡng máu người đôi thấy bởi vì ai người đã cũng theo tình ai con tim tôi giờ đây chia chẳng dám tin thêm một lần nào nữa chẳng quan tâm về ai kia và chẳng muốn biết điều gì chẳng dám mong người sẽ phải thay đổi chẳng quan tâm để rồi mai người làm tôi khát vọng đừng nói yêu tôi khi mà bên tôi người vẫn thế vẫn gian dối và không chút thật lòng đừng nói yêu tôi khi mà bên tôi người đã hứa sẽ chăm sóc sẽ yêu thương tôi suốt đời chỉ là mây trôi qua mới chợt nhận ra yêu đương chỉ toàn là dối trá đã không còn yêu đã không còn nhớ đã tìm người vì quá yêu người đã hứa sẽ đổi thay mà sao vẫn bên người ấy tay trong tay cùng nhau thế đây người đã không giữ lời hứa thì sẽ chẳng tin người nữa đã bao nhiêu lần người thất hứa thật hứa chẳng dám tin thêm một lần nào nữa chẳng quan tâm về ai kia và chẳng muốn biết điều gì chẳng dám mong người sẽ phải thay đổi chẳng quan tâm để rồi mai người làm tôi thất vọng đừng nói yêu tôi khi mà bên tôi người vẫn thế vẫn gian dối và không chút thật lòng đừng nói yêu tôi khi mà bên tôi người đã sẽ chăm sóc sẽ yêu thương tôi suốt đời chỉ là mây trôi chẳng dám tin thêm một lần nào nữa chẳng quan tâm về ai kia và chẳng muốn biết điều gì chẳng dám mong người sẽ phải thay đổi chẳng quan tâm để rồi mai người làm tôi thất vọng đừng nói yêu tôi khi mà bên ta không chứng thật lòng đừng nói yêu tôi khi mà bên tôi người đã hứa sẽ chăm sóc sẽ yêu thương tôi suốt đời chỉ là mây trôi